à, rất vui được gặp lại quý thang à, trên kênh youtube nhà đất trần gia bản nhà của bắc bản nhà quận 2 thành phố hồ chí minh à, và trên website nhà đất trần gia com và trên ứng dụng zalo của bên em là số điện thoại 0901 729 379 à, và hôm nay em mời đại gia đình mình đến với uh, trục đường uh, uh, dương quang hàm và trục đường nguyễn thái sơn uh, thuộc về phường 5 quận gò vấp nha và hôm nay em giới thiệu tới cho quý thang là căn nhà mặt tiền đường à, đây là căn nhà mặt tiền đường số à, giao nhau với trục đường à, Dương Quảng Hàm và đây là một trong những vị trí à, kinh doanh mua bán à, sầm uất và quý hàng có thể là kinh doanh mua bán tất cả mọi nghề nhé quý hàng ơi và quý, quý hàng cũng có thể thấy này đây là một khu vực uh, rất là đẹp và cực kỳ đắc địa hẻm này là khoảng tầm 14 mét nha và chúng ta sẽ có khoảng về hai bên khoảng tầm gần 5 mét và căn nhà này có diện tích uh, thực tế trên sổ hồng là bề ngang 4m uh, ờ, và chiều dài là 20m trên quý tháng ơi và căn nhà mình là được uh, xây dựng hiện đất và xây dựng mới hoàn toàn À, và bây giờ em sẽ di chuyển vào bên trong đây à, để giới thiệu cụ thể hơn trong quý tháng nha ở phía ngoài này nhà mình sẽ có một khoảng vỉa hè rất là rộng như thế này đó và nhà mình thì có hai lớp cửa nha phía ngoài cùng và một lớp cửa cuốn và cửa chính được sử dụng là cửa gỗ căn xe và tiếp tục di chuyển vào trong này chúng ta sẽ có là khu vực uh, không gian phòng khách chính nha đó không gian thiết kế uh, vô cùng sang trọng uh, cực kỳ lộng lẫy và uh, một phong cách xây dựng uh, cao cấp hiện đại và mang hơi hướng xây dựng là phong cách hoàng gia nha quý hàng ơi một phong cách hoàng gia cổ điển và cực kỳ tinh tế à, trên này thì chúng ta sẽ có là khu vực uh, trần thạch cao này và được làm với uh, rất là nhiều những họa tiết uh, phao chỉ được mạ vàng hết và ngay khu vực đây thì chúng ta sẽ thấy là một cái khu vực à, không gian phòng khách với đầy đủ những cái nội thất à, như là những bộ bàn ghế này và được à, có màu mà là phong cách à, cổ điển nha và đây là căn nhà được à, làm theo phong cách à, cổ điển và kết hợp với phong cách hoàng gia nên là chúng ta sẽ có là rất là nhiều những à, khung ô rồi những chi tiết phao chỉ và một cái không gian bên trong à, à, rất là cổ kính và rất là sang trọng luôn quý hàng ơi à, và em cũng xin được thông tin thêm là đây là căn nhà được xây dựng mở hoàn toàn à, phần lượng kiến trúc xây dựng là một trệt một lửng và bốn lầu và căn nhà mình sẽ có là gara xe hơi à, 7 phòng ngủ à, 8 phòng toilet rồi à, sân phơi sân thượng à, đầy đủ hết cho đại gia đình mình nha à, và đây là căn nhà mặt tiền đường và chúng ta cũng được à, chủ nhà à, thiết kế xây dựng là chúng ta sẽ có à, thang máy dành cho đại gia đình mình và các nhà này quý thang có thể là kinh doanh mua bán mở văn phòng mở công ty để hoặc là kinh doanh mua bán tất cả mọi ngành nghề luôn quý thang ơi và hiện tại với mức giá bán đưa ra của căn nhà này hiện tại gia chủ đang rất là cần tiền à, và cần bán gấp và hiện nay à, đã hạ giá à, khoảng hơn 2 tỷ đồng luôn quý thang ơi à, căn nhà này lúc trước chào bán là 13 tỷ 800 triệu đồng à, nhưng mà hiện tại chỉ còn là 11 tỷ à, 800 triệu đồng như quý thang ơi đó một mức giá vô cùng hấp dẫn và cực kỳ mềm mại à, cũng rất là tuyệt vời quý hàng ơi rồi di chuyển vào trong đây thì chúng ta sẽ có là khu vực ờ, không gian cầu thang nha và những khu vực uh, tiểu cảnh và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là những cái tủ rượu âm tường này được uh, làm gia chủ làm hết cho đại gia đình mình rồi à, và đây là căn nhà mà quý hàng sẽ được uh, chủ nhà tặng kèm full nội thất uh, rất là có giá trị luôn quý hàng ạ và những cái uh, uh, giá trị của những nội thất trong căn nhà này ờ, dao uh, động là gần 1 tỷ đồng luôn quý đàng ơi đều là những nội thất rất là cao cấp nha rồi di chuyển vào bên trong đây thì chúng ta sẽ có là khu vực uh, không gian bếp này uh, chúng ta cũng có là những bộ bàn ăn rồi uh, uh, tủ bếp kệ bếp uh, rồi hai bên tường cũng được ốp gạch trang trí và chúng ta cũng thấy là có một cái không gian uh, sang trọng uh, lồng lẫy đây là một nơi kiến trúc uh, uh, chủ đạo của căn nhà này và một lối kiến trúc uh, rất là đẹp um, sang trọng và rất là tinh tế quý hàng ha rồi di chuyển vào phía sau đây thì chúng ta sẽ có là một cái khoảng uh, sân và khoảng uh, trường trời uh, cũng như là khu vực toilet nằm ở phía sau nha quý hàng đó chúng ta hai bên cũng được ốp gạch này rồi uh, rất là nhiều những cái chi tiết uh, phao chỉ được mạ vàng ngay đây chúng ta sẽ có là khu vực toilet nha rồi uh, đầy đủ những thiết bị vệ sinh cao cấp hết đó cửa toilet được sử dụng là cửa nhôm sinh pha và kính cường lực và em cũng xin được thông tin lại cho khách hàng là đây là căn nhà thuộc về mặt tiền đường số à, giao nhau với trục đường à, diêu Quảng Hàm và trục đường Nguyễn Thái Sơn và thuộc về phường 5 quận Gò Vấp à, và hiện tại thì à, gia chủ của căn mặt tiền này à, đang rất là cần tiền và cần bán gấp à, và đã hạ giá xuống cho căn nhà này với mức giá vô cùng hấp dẫn là đã hạ à, 2 tỷ đồng luôn nhé quý hàng ơi và hiện tại mức giá bán của căn nhà mình chỉ có là 11 tỷ 800 triệu đồng à, và quý hàng thể thấy được là đây là căn nhà mà quý hàng có thể là kinh doanh mua bán mở văn phòng mở công ty rồi kinh doanh khách sạn tất cả mọi nghề luôn và điểm lợi thế tiếp theo của căn nhà mình đó là chúng ta sẽ được uh, tặng kèm uh, phun nội thất rất là có giá trị ở trong căn nhà này đó và với mức giá bán đưa ra thì rất là hấp dẫn và cực kỳ phải chăng nha nên là quý hàng hãy uh, nhanh tay liên hệ với bên em và để chúng ta tới xem và sở hữu được căn nhà mặt tiền này sớm nhất à, căn nhà mặt tiền mà được gia chủ làm với lục kiến trúc à, sang trọng một phong cách hoàng gia à, cực kỳ tinh tế à, cũng như là chúng ta sẽ có là thang máy cho đại gia đình mình rồi Đó, rồi di chuyển lên đây thì chúng ta sẽ có là khu vực à, tầng lửng nha quý hàng ơi đó khu vực tầng lửng của căn nhà mình à, khu vô tầng lừng của căn nhà này thì cũng được ờ, chủ nhà thiết kế cho đại gia đình mình đó là chúng ta sẽ có à, không gian phòng ngủ nằm ngay tầng lừng nha chúng ta sẽ có là một cái không gian ờ, full nội thất và không gian rất là sang trọng như thế này là chúng ta sẽ có những chậu cây trang trí này rồi à, giường ngủ chăn ga gối nệm ừ, tủ quần áo và một không gian thiết kế hiện đại cao cấp sẽ dành tặng cho đại gia đình mình đó bên đây chúng ta sẽ có màn rèm cửa nha và khu vực toilet nằm ở phía sau này cũng như là khu vực uh, ờ, giếng trời à, ờ, toilet của chúng ta thì cũng có là bồn cầu lavabo vách tắm đứng rồi vòi tắm sen thuyền đều là những vì uh, ờ, nội thất cực kỳ cao cấp và rất là mắc tiền trong căn nhà này à, và hiện tại là căn nhà mặt tiền này là hiện tại gia chủ đang rất là cần tiền và cần bán gấp nha quý hàng ơi nên là quý hàng hãy dành chút thời gian đến xem và chúng ta có cơ hội sở được căn nhà mặt tiền này sớm nhất nha rồi và bây giờ em sẽ di chuyển lên phía trên à, lầu 1 và em sẽ di chuyển bằng ờ, thang máy à, cho đại gia đình mình nha đó căn nhà mặt tiền à, rất là tuyệt vời quý hàng ơi và được chủ nhà làm rất là sang trọng và đầy đủ nội thất và công năng à, sử dụng cho đại gia đình mình và đây thì chúng ta sẽ có thang máy nha và thang máy của căn nhà mình thì có tải trọng là khoảng tầm 450 kg quý hàng ơi à, cũng rất là thoải mái à, cho đại gia đình mình chúng ta di chuyển đó với những uh, tiện ích và công năng sử dụng của căn nhà này thì quý thang có thể là kinh doanh khách sạn uh, cũng rất là phù hợp nha tại vì căn nhà mình là có tới 7 phòng ngủ và tới phòng 8 phòng toilet và chúng ta cũng có thang máy à, rất là tuyệt vời cho đại gia đình mình rồi di chuyển lên đây chúng ta sẽ có là phòng ngủ số 2 nằm ở lầu 1 nha à, tương tự à, cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng có à, một cái không gian thiết kế đẹp à, hoành tráng này và đầy đủ những nội thất đi kèm nha người ta có tủ quần áo này rồi giường ngủ chăn ga của nệm và những bức tranh trang trí rồi về sau này chúng ta sẽ có là một cái ờ, khoảng toilet và được uh, làm theo phong cách uh, hơi hướng hiện đại mà và một phong cách uh, mới mẻ uh, được áp dụng trong căn nhà này nhá đây thì chúng ta sẽ có toilet này tương tự như vậy thưa quý hàng ha đó bốn cầu vách tấm đứng đầy đủ hết cho đại gia đình mình rồi rồi và di chuyển qua phía trước đây em sẽ giới thiệu ờ, cho quý hàng là phòng ngủ số 2 nha à, và quý hàng mà chúng ta quan tâm thì ờ, hãy liên hệ sớm với bên em để chúng ta thử xem căn nhà mặt tiền này đây là căn nhà mà xây dựng mới hoàn toàn à, và xây dựng kiến trúc là một trệt và một lửng và tới 4 lầu và quý hàng à, kinh doanh mua bán tất cả mọi nghề trong căn nhà này luôn và vị trí của căn nhà mình thì rất là gần với trục đường chính là trục đường Nguyễn Thái Sơn khu vực chợ Gò Vấp và khu vực à, trường đại học công nghiệp à, và từ căn nhà mình mà quý thang di chuyển về khu vực à, công viên gia đình rồi khu vực à, sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là gần à, và căn nhà mình cách sân bay chỉ khoảng tầm 3 à, km thôi quý thang ha đó một vị trí rất là tuyệt vời quý thang ạ rồi di chuyển qua đây thì chúng ta đang được tham quan là phòng ngủ à, số 3 nha và đây thì chúng ta sẽ có toilet à, chúng ta sẽ có tấm 485 này và vách tầm đứng luôn rồi bây giờ chúng ta cùng di chuyển lên phía trên để cùng tham quan tiếp là khu vực à, phòng ngủ số 4 và phòng ngủ số 5 nha. À, căn nhà mình là có tới 7 phòng ngủ và 8 phòng toilet. Đó rất là tuyệt vời và công năng sử dụng thì quá là nhiều đấy quý hàng ơi. Và điểm tuyệt vời của căn nhà này đó là là được à, chủ nhà uh, trang bị sẵn cho đại gia đình mình là hệ thống camera an ninh quan sát rồi nha và cực kỳ đảm bảo an toàn rồi di chuyển qua đây là phòng ngủ số 4 nha quý thằng à, chúng ta cũng có tương tự như quý thằng ơi nên em sẽ quay sơ qua thôi và bên đây thì chúng ta sẽ có là à, khu vực à, cầu thang và thang máy nha và qua trước đây là chúng ta sẽ có là phòng ngủ số 5 đó hai bên tường cũng rất là nhiều những à, phao chỉ rồi khung ô trang trí này và những bức tranh rồi màn rèm cửa một không gian thiết kế Ờ, không gian sinh hoạt ờ, ấm cúng sang trọng và cực kỳ tinh tế như thế này một căn nhà thiết kế xây dựng theo phong cách hoàng gia ờ, tân cổ điển và hiện tại căn nhà này đang được chủ nhà hạ giá rất là mạnh nha quý hàng ơi đã giảm 2 tỷ đồng rồi và mức giá bán hiện tại chỉ còn 11 tỷ 800 triệu đồng à, và căn nhà này có hướng đông nam và phù hợp cho quý hàng thuộc phong thủy là đông tứ trạch nha rồi qua đây thì chúng ta sẽ có là phòng ngủ số à, số 6 như quý hàng ơi phòng ngủ số 6 và phòng ngủ số 7 nha đó dây điện lạnh âm tường này màn rèm cửa một không gian à, đầy đủ những nội thất đây thì phía sau này chúng ta sẽ có là toilet riêng biệt rồi à, khu vực à, trường trời nha à, và em cũng xin được thông tin thêm là các nhà mình là có diện tích à, thực tế trên sổ hồng là bề ngang 4m và chiều dài là 20m 20m nha và em cũng xin được cam đoan với quý thang đây là những thông tin mà em đưa ra cho quý thang đều là những tin uh, trung thực uh, chính xác uh, và uh, trên sổ hồng là công nhận diện tích đó nha nên là quý thang hãy yên tâm về những kỳ uh, độ tin cậy rồi mức độ uy tín những thông tin mà bên em chia sẻ và gửi tới cho quý thang và hiện tại thì khu vực quận Gò Vấp à, đang rất là nhiều những đơn vị người ta cũng đang à, à, giới thiệu và chào bán tới quý thang Ờ, và những thông tin ờ, không có trung thực và không có chính xác nha nên là quý hàng mà xem vô tình ờ, quý hàng mà xem căn nhà này mà thấy những đơn vị khác giới thiệu và chào bán mà không đúng với thông tin biển bề ngang 4m và chiều dài 20m thì quý hàng chúng ta nên hỏi lại nha vì đây là những thông tin chính xác nhất trên sổ hồng mà bên em giới thiệu tới cho quý hàng và đại gia đình mình rồi vừa rồi cái hàng được tham quan là khu vực sân phơi và qua đây chúng ta sẽ có là ừ, phòng thờ và khu vực sân thượng phía trước nha và khách hàng quan tâm khách hàng uh, vui lòng liên hệ sớm với bên em theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình và khách hàng có thể truy cập vào uh, ờ, và địa chỉ website là nhà đất trần com và ứng dụng zalo là số điện thoại 0901 uh, 729379 để khách hàng ờ, chúng ta xem thêm và tham khảo thêm nha ờ, và bây giờ em sẽ quay lại khu vực dân cư phía trước này những cái khoảng à, à, con đường ở phía trước nha đây thì chúng ta sẽ có là mặt tiền tòa án này tòa án của khu vực quận Gò Vấp mình nha à, và bây giờ em xin chào và gặp lại